Thank you. sợi yêu vắt ngang trời chẳng mong thả chia ly người rời đi non đời nước tuôn thác trắng ngần sầu một mối tình xưa duyên nâng ly giang dở suối hò hẹn hồi linh ai nhớ khung tình xưa xưa now tựa sắc hoa ban trăng mây phủ ngàn núi mối tình mãi cách xa tháng nở hoa nghe mối tình huyền bí dài yên cầu chứng duyên ngược lên trời chờ trăng bóng thả chia ly người rời đi non đời nước tuôn thác trắng ngần sầu một mối tình si duyên lâm ly giang dở suối hò hẹn nổi linh ai nhớ khung tình xưa xưa nàng thừa sắc hoa vàng trang mây phủ ngàn núi mối tình mãi cách xa lòng hư hao sầu buồn ngóng chưa tháng nở hoa lên xứ màu trắng đến thét dài yếm nguyện cầu gửi vào sương vào gió có đất trời minh chứng tình mãi được bền lâu đến thét dài yếm nguyện cầu gửi vào sương vào gió có đất trời minh chứng ngang trời trăng bóng thả chia ly người rời đi non đậm nước tuôn thác trắng ngần sầu một mối tình xưa duyên lâm ly giang dở suối hò hẹn nổi lên ai nhớ khung tình xưa xưa nào tuyệt sắc mối tình huyền tí dài yên cầu chứng duyên ngược lên